em đưa anh ngôi tối vì trong tâm trí em mãi phân vân một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần hay sống cho người thân